cười bò với cậu bé buồn ngủ díu mắt nhưng vẫn cố ra vẻ đang nghe cô giáo giảng bài. Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn trên ghế nghe cô giáo giảng bài đang gây sốt mạng xã hội. Đi học và ngủ gật trong lớp, nhất là ở lứa tuổi mẫu giáo, không phải là chuyện hiếm. Mới đây, một clip ghi lại cảnh một bé trai gà gật trong giờ học tại một lớp mẫu giáo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc được cư dân mạng bình luận rôm giả vì biểu cảm của cậu bé đang say sưa gà gật, bỗng cậu bé giật bắn người vì chàng pháo tay của các bạn. Ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn không thể mở to, cố gắng định thần nhưng cơn buồn ngủ vẫn khiến cậu bé lại nhắm mắt nắc lư, mặc kệ các bạn xung quanh. Video đã khiến cư dân mạng không nhịn được cười vì biểu cảm dễ thương của cậu bé. What? the fuck? Damn! Trời ơi, chưa? Ghê, ghê, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? What? <laughs> <laughs> <laughs> Tuy nhiên, cậu bé trong clip nói trên không phải là trường hợp duy nhất ngủ gật trong khi học. Rất nhiều các bé ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học vẫn vô tư ngủ gật trong lớp, khiến cộng đồng mạng được nhiều fan bẻ bụng. Trước đó, hình ảnh cậu bé ngủ gà ngủ gật trong lớp học cũng được chia sẻ dần dần trên mạng xã hội. Theo đó, mặc dù các bạn xung quanh đang vui đùa rất vui vẻ, thế nhưng một mình cậu bé này ngồi giữa lớp học. Đôi mắt nim dim buồn ngủ, người cứ thế ngả nghiêng như cây trong gió. Dù trong lớp có náo nhiệt, ồn ào đến mấy, nhưng cậu bé cũng chẳng hào hứng gì vì đang buồn ngủ quá. Được biết cậu bé này có tên là Tạ Hoàng Uy Phong, 2 tuổi. Tên ở nhà thân mật gọi là Bom. Mẹ của bé, chị Hòa, sống ở Hải Phòng cho biết, bom mới đi học từ hồi tháng 5 thôi. Hôm đấy, bom đi học thì cô giáo có quay clip này gửi cho mình, còn những hôm khác thì không biết như thế nào.